nhưng mà đi đúng không ok vậy là chúng ta cần người AP wow tao tao biết rồi I wonder nhòm nhòm tao không oh, từ đâu oh, oh, what the fuck thằng nào chỉ nó vị trí của tao vậy tạm biệt thế giới tạm biệt thế giới Oh, Casimiro, fucking bitch, what the fuck? Oh, oh, oh. Uh, okay. Oh, okay. Oh. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Okay tạm biệt cuộc đời. Tao chạy được không đó? Oh shit, nó đá tao qua tường, what is this? Um. Đu, đu, đu, đu, đu, đu, đu, đu, đu, Chó chân. Oh fuck. Okay. Oh. <laughs> Okay. oh shit. Okay. Okay. Wow. Quá xịn, quá xịn. Tao roll lên tao lại. What me ở thôi thôi thôi thôi nó nó trông quá rồi. Okay thôi bye bye Ồ, chúng có Lizzy. Oh shit. Oh mới Có cần phải đánh nhiều đâu Mà gì giết AD đó Cầm miệng Đó Bong What? Chính nghĩa Chí Bong bong bong Bong bong bong Hell yeah Oh fuck ừ. Đó ờ, nhổm quá dễ quá dễ rồi rồi rồi rồi rồi rồi nó nó nó bong và dễ có chết làm ra số múa ok kéo về <laughs> ờ con vâng. nào đó ừ. con ờ, nhòm hả oh ờ, fuck sao owner thanh trì vai cái win của tao kia nó đang giữa animation mà tao chết có phát rồng sắp ra ok thôi đổi à không tính đổi ông hay là cướp à, đổi đi ok cướp rồi let's fucking go tao có một tết tao hai rơi tao mày hỏi <laughs> you fuck oh shit ờ. Ý. Ờ. Uh, <laughs> uh, bong. Okay. Ông nghĩ đây là đổi thế Alita có vẻ không thích ra tí gì cả 68 Vậy <laughs> Đây what the fuck is this? Oh shit có người đây Nhi hảo Tao rơ À À Oh Bong Ok thôi bye Bye bye bye bye bye ờ. Ôi rồi Rồi chạy Bong Yeah What What sau đó lên ngược lại Ô Bong Wow Thằng này nữa, thằng này nữa, thằng này nữa Thằng này nữa, đi qua trường rồi Oh shit Bong Nhồm <laughs> Ôi bắt quá tốc độ Quá tốc độ, qua anh, qua anh, qua anh, qua anh, quá tốc độ Hold up, hold up, hold up, hold up, hold up What the fucking thing? Okay. What the fuck? Oh, wow, wow, wow, wow. Ooh. Quán đi, quán đi, quán ừ, đi. Anh. Tao rời quán em luôn mẹ chúa. Đẹp như mẹ. What the fuck? Bong, bong. I'm rolling. Bong. rolling, don't leave me. Oh, oh, oh, oh, là vào luôn kìa. You hear me, baby. Nhòm. À. Tao biết là đang làm gì hết nhưng mà tao đang roll, đang roll, đang roll, đang roll, đang roll. Và FR như bị cuốn rồi này. Quá dễ. Quá dễ, quá dễ. Tao 25 sát rồi. What the fuck? Tao vừa mà. Review of play. được m ộ t đi chúng ta đều chúng ta đều có tiền tiền đầu k é o gì